ngu hơn con lợn ừ mà con lợn nó ngu hơn con bò ừ lợn ngu hơn bò ừ mà con bò lại ngu hơn con heo ừ vậy là cuối cùng con nào khôn ừ. Ừ. Ừ. ừ. À, ừ, ừ, nó nói không muốn ăn đút hoài làm vậy ghét ta nói con giống heo đâu có con đâu có giống heo ừ. con giống lợn đừng có chừng rớt à. ủa vậy là con heo với lợn hai con khác nhau hả ừ con heo á nó ngu hơn con lợn ngu hơn lợn luôn hả em đúng miếng nữa đi ba ừ. vậy là con heo ngu hơn con lợn ừ mà con lợn nó ngu hơn con bò ừ lợn ngu hơn bò ừ mà con bò lại ngu hơn con heo ừ vậy là cuối cùng con nào khôn ừ. con nào khôn hả dạ Uhm. thấy cuối cùng à, ba con con nào cũng ngu hết trơn vậy ba con nói vậy là sai rồi à, ừ, ăn miếng nữa ăn ba nha à, ờ, ngon quá có một con nó rất là khôn nó khôn hơn ba con còn lại thì con gì ba nói thẳng luôn đi giọng do ấp úng quá <laughs> bây giờ con ăn miếng nữa đi ừ miếng này miếng cuối nha ừ, không ăn nữa đâu ba sẽ cho con biết con nào khôn nhất hả dạ, Ê, con nào vậy ba đâu Ai vậy? Chuyện gì không? Ừ. Hôm nay ba mới thấy cái mặt của con nó càng ngày nó càng ngu. Ừ. Nếu như con muốn hết ngu, ừ. thì dứt khoát là con phải đi